Thân chào bạn đến với kênh MC Donien Phúc Vlog. MC Donien Podcast. Sau đây là cách làm bánh su kem bằng chảo khi không có lò nướng. Yêu thích món bánh su kem nhưng tại nhà lại không có lò nướng, để bạn trổ tài, bạn hãy thử ngay cách làm bánh su kem bằng chảo nhé. Vẻ bề ngoài đơn giản, nhưng bên trong lại chứa đựng hương vị tinh tế, thanh nhẹ, là những gì mà người ta miêu tả về bánh su kem. Loại bánh đến từ nước Pháp xinh đẹp. Bánh su còn có nhiều tên gọi khác như chút à la cream, profiterole hay người Việt vẫn gọi là bánh su hột gà. Lớp vỏ thuộc dòng Chus Bánh nhẹ, khô, ẩm bên trong, nhưng giòn và dai bên ngoài. Ngoài nhân kem truyền thống, thì bạn cũng có thể biến tấu bánh su với nhiều loại nhân khác nhau. Đặc biệt, nếu gia đình không có lò nướng, bạn vẫn có thể tự tay thực hiện cách làm bánh su tại nhà, bằng chảo, một cách dễ dàng. Cùng làm bánh Á hay bánh Âu. Tìm và hiểu chi tiết công thức dưới đây nhé. Mục lục mục Nguyên liệu Phần vỏ bánh Phần nhân kem hai Cách làm bánh su kem bằng chảo một Nguyên liệu Phần vỏ bánh 300 g bột mì 3 quả trứng 75 g bơ lạc, 20 g đường, 10 g muối, phần nhân kem, 3 lòng đỏ trứng gà, 300ml sữa tươi, 20 g bột mì, 20 g bột bắp, 100 g đường, một muỗng cà phê vanilla. 2. Cách làm bánh su kem bằng chảo. Bước 1. Cho bơ vào nồi, đun đến khi bơ tan, thêm đường, vani và muối, vào trộn đều. Rây nhẹ nhàng phần bột mì vào hỗn hợp bơ, đảo đều tay, để thu được bột nhuyễn mịn. Bước 2, nhấc nồi xuống bếp, đập lần lượt từng quả trứng, cho vào hỗn hợp bột, trộn đều tay, để trứng hòa quyện vào nhau. Chú ý, đập từng quả trứng một, hết quả này, trộn đều, rồi đến lượt quả khác. Bước 3, cho bột vào túi bắt kem, rồi nặng tạo hình bánh ra một tờ giấy thấm dầu. Để bánh vào tủ lạnh khoảng 20 phút, để bánh định hình. Bước 4, bắt chảo dầu lên bếp, đổ ngập dầu, rồi cho bánh vào chiên, đến khi bánh chuyển sang màu vàng nâu, vớt ra để ráo dầu. Bước 5, cho sữa, bột mì, bột bắp, đường và vani vào nồi. Cho lòng đỏ trứng vào, khuấy thật đều. Nhẹ nhàng khuấy đều, đến khi phần kem đặc sánh lại và mịn màng thì tắt bếp. Bước 6, cho nhân kem vào túi bắt, bắt kem vào ruột bánh là hoàn thành.